xin chào các bạn đã quay trở lại với channel về 5 phút TV. Thì hôm nay về 5 phút TV sẽ làm món ăn mới đó là uh, cá hồi nướng trên đá. Thì đây là cái viên đá mình đã tìm được trên núi thì mình hôm nay mình sẽ đang nung nó lên và tí nữa mình sẽ nướng cá nha. Và đây đây là mình sắm hai nướng hai miếng cá hồi. Thì mình miếng cá hồi này mình sẽ dùng các nguyên liệu để tẩm ướp như là muối đây Chưa? Uh, tiêu uh, đây là bột ớt và một chút tiêu. Rồi, ba nguyên liệu chính thôi. Ok, thì bây giờ bạn em Tùng em sẽ tẩm ướp cái ờ, con miếng cá này xong một tí nữa mình sẽ nướng trên cái đá vừa muối thôi em ạ vừa thôi rồi ok bây giờ ớt bột nữa ớt bột và tiêu bột ok em cho đều xa đều đi. mặt sau nữa đừng đừng đừng em đừng ấy xuống nó nát đấy đừng đừng ấy các bạn chỉ hơi hơi thôi nó sẽ bị đam miếng thịt rồi mặt da nữa bây giờ tôi tới mặt da nhá vừa muối thôi cho cái bột lên rồi ok rồi thì cá này sẽ mình sẽ ướp trong vòng 15 à, phút mình sẽ để ở, đây xong tí nữa khi viên đá nó sẽ nóng lên thì mình sẽ nướng cá hồi lên nha bạn nha ok ok thì sau một thời gian à, mình hơ cái viên đá nó nó ăn nung nó đã nóng lên rồi ấy thì bây giờ mình sẽ cho cái cá hồi này vào mình sẽ nướng trên đá đầu tiên để cho nó không bị sát thì mình có một ít dầu ăn nữa bây giờ tùng cho anh một ít dầu ăn lên trên cho lên trên này nó sẽ chảy ra là vừa cho lên đây này ờ. wow suối rồi rồi ok thì bây giờ tùng nó sẽ cho cái đá lên mặt ra xuống trước mặt ra xuống trước mặt ra xuống trước mặt ra xuống trước nó cong không em mới để cho anh để cho xong rồi giữ nó xuống chứ bây giờ cho thế là bị sát đấy. rồi giữ luôn đó đó bạn chưa rồi không phải ở đâu bỏ bỏ bới đi em nó dính như đấy Ok bây giờ đợi cho nó chín các bác nhá Thì bây giờ mình đang ờ, nướng cái mặt da lên Để cho nó giòn trước đã Sau thì sau, sau thì mình sẽ lật lại Thì đây là cái món cá hồi nướng đá thì là khá ngon hấp dẫn các bạn ạ Các bạn thấy không? Nó xèo xèo xèo xèo xèo kìa Đó nha đợi nó chín và thành phẩm nó ra thì mình sẽ xem thành phẩm nó như thế nào nha và tí nữa thì mình sẽ nướng nốt cái miếng này nữa à, miếng đầu tiên miếng này đã vì những hai miếng nó không vừa rồi ok cuối tung cho cúi vào đi em ok thì uh, bây giờ mình sẽ đặt lại nhá oh, cái kia bị dính mất rồi rồi bây giờ mình sẽ đặt lại các bạn nha không sao vẫn còn ra khi cái lần lại mình sẽ để chín là mình mang ra mình thưởng thức wow salmon ở trên đá người đã ngửi thấy mùi thơm rồi các bạn mùi thơm lắm rồi đấy ừ. rồi tiếp cho miếng kia lên em cho ít dầu thôi rồi mặt ra đúng không wow ok bây giờ chúng ta sẽ đợi thì miếng này chín nha và chín xong rồi thì chúng ta sẽ thưởng thức hai miếng luôn vào ngày hôm nay thì mình sẽ dùng với hai loại sốt là sốt mùn tạt và loại sốt tabasco đó thì à, sẽ ăn loại hai loại sốt đấy và cho a tùng với lại um, thái hoàng sẽ ăn và xem nó phê như nào nha ok ok thì các bạn thì hiện tại thì cái miếng của mình sau mình đã nướng đã chín rồi thì bây giờ nó sẽ bỏ ra ngoài Tùng sẽ bỏ ra ngoài và sẽ ăn thử xem nó như nào nha và ăn sẽ cùng với uh, sốt uh, wasabi và um, với tabasco ok tùng vào đi tùng Đó. ok bắt đầu thưởng thức các bạn nha ok đây là thưởng thức nha wow rất là ngon rồi thưởng thức nha thì đây là cái cá hồi mình đã nướng xong và đây là lọ tabasco chanh và một tạt một tạt thì uh, tùng nó đang bóp ra rồi Đó. còn đây tabasco thì uh, thái hoàng đang bóp ra sau đó thì ừ. lại cho chanh vào người ta phê thôi ăn đây Mà xem mình để hai thằng nói nhá trộn luôn đi lấy vỏ chanh ấy lấy vỏ chanh rồi trộn cái sốt đấy em phải róc mạnh mà lắp đều lên em ạ ta sốc cô lên đấy xoáy đây, rồi ui uhm, ngon quá ta rồi rồi thái hoàng ơi ok <laughs> rồi bây giờ hai thằng thưởng thức đi bỏ cái tabasco xuống rồi thằng một miếng nhá ừ. ông chọn miếng nào đây, đây đi tôi thì tôi ăn tái rồi ừ đây là miếng mình làm tái còn bên mình đã làm rau lan gần rau lan đây là hơi tái tái chút hai thằng hai khẩu vị khác nhau nhá rồi tí nữa hai thằng phải uh, ăn lẫn sốt của nhau xem cảm nhận từng thằng nha bây giờ ăn cái da trước xem có giòn không cái da bên kia hơi giòn của da này thì chưa thấy giòn đâu đây là mùi tạt thôi xong rồi wow wow wow phì quá ta rồi bột tạt xúc lên mũi chưa hay <laughs> luôn vâng. bây giờ uh, thái hoàng ăn sốt của tùng xem nào đổi đây đổi đây ăn được không không ăn được phải thử chứ xem cái nào ngon hơn giờ thái hoàng thái, thái hoàng ăn trước nha để thái hoàng ăn trước ờ. xem mình sẽ ăn ra wow những thịt miếng cá hồi này wow mời ăn thử đi em ăn sao em ừ. Ủa, xúc mũi chưa? Không, ngon hơn Ngon hơn à? Ồ, oh, ngon hơn rồi Đấy thằng này Tùng Thấy cái sốt à, đau sốt sao Ăn à? thiên này bị chua nhiều hơn ừ. Không bằng mùi tạt được ừ. à, ok, thế sốt quy ra là số 18 ngon hơn đúng không? Rồi Đó Thì uh, đây là cảm nhận của hai đứa khi sau ăn cá hồi Cá hồi thế nào? Ngon, tuyệt vời tới chín tới bơi bơi gì nữa tung cái này phải cho thêm mùi tạt nó mới à, sọc vị nó mới sọc lên đúng không sọc lên mũi đúng không nó kiểu là cảm giác mạnh kiểu sinh ông cune đúng không cái này ăn mà ăn với hầu biển thì tuyệt vời à, ờ ha. rồi nói cho anh biết là cảm nhận uh, cá hồi đi nào rồi. Ờ, cá hồi thì rất là ngọt ờ, nó không bị sơ tại vì nó chín, chín vừa tới, tới. chín vừa tới ờ. thì cái miếng nào ngon hơn trong hai miếng đấy thì miếng kia Ờ, đan hơn là cái mình kia chưa ăn ờ, miếng uh, chín tới ngon hơn uh ờ -huh. ok đây hai miếng đây là khi mà mình nướng xong các bạn nhìn này rất là ngon rồi ok thì bây giờ chúng mình sẽ thưởng thức cái món này nha rồi cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã xem video của mình à, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là subscribe kênh youtube và like kênh trang fanpage nha và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại rồi bye bye